Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cặp ngà voi của Lê Khả Phiêu và 7 tấn ngà voi buôn lậu Có cùng ắt có cầu Ngà voi là món hàng quý hiếm Để có được cặp ngà voi trưng trong nhà chứng tỏ gia chủ sảnh điệu Có tiền, biết tìm kiếm hàng độc, hàng lạ Tất nhiên, dân thường không thể nào đủ tiền để chơi những món hàng xa xỉ đến như thế Và tầng lớp trung lưu cũng không thể chơi bởi chỉ trưng được cặp ngà voi trong nhà thì ắt ngôi nhà đó phải lộng lẫy, khang trang và rộng rãi. Cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu của Việt Nam là một dạng người thích thể hiện sự sành điệu như thế. Nhà của ông Lê Khả Phiêu quá đẹp nếu không có những món hàng độc lạ để trưng bày thì không thể tương xứng. Cho nên khi còn sống, ông Lê Khả Phiêu thửa riêng cho căn phòng của ông một cặp ngà voi hoành tráng. Ngoài ra, ông Phiêu cũng mang về nhà ông một chiếc trống đồng Đông Sơn, một thứ được coi là bảo vật quốc gia và cũng như những lãnh đạo cộng sản khác, ông Lê Khả Phiêu cũng trưng bày tập sách mà ông viết. Cặp ngà voi nổi bật trong nhà ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Việc khoe khoang ngà voi chống đồng là thói làm sang rất hợm hĩnh của quan chức cộng sản Ngoài những cặp ngà voi thì những người này cũng thích trưng những bộ bàn ghế bằng các loại gỗ quý hiếm. Để có được ngà voi cho các quan chức trưng làm cảnh thì tại châu Phi bọn lâm tặc đã giết hại động vật hoang dã không thường tiếc. Để có những bộ bàn ghế làm bằng gỗ cổ thụ thì bọn phá rừng phải tàn phá rừng nguyên sinh vô kể. Những nhu cầu quái đản đó đã tạo thị trường tiêu thụ ngà voi và gỗ quý rất béo bở. Và chính điều đó đã kích thích việc săn bắn và buôn lậu ngà voi. Vào năm 2008, bà Vũ Mộc Anh, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, đã bị lên án vì hành động buôn lậu ngà voi từ Nam Phi về Việt Nam. Vì áp lực từ nước ngoài, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà này về nước. Chưa hết đến năm 2018 thì cơ quan điều tra môi trường, một tổ chức phi chính phủ của Anh chuyên điều tra các vận động chống lại tội phạm và lạm dụng về môi trường đã chỉ đích danh cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique ông Nguyễn Văn Trung, cáo buộc ông này là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các quan chức cấp cao trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia châu Phi này. Ông này sau đó cũng đã bị triệu hồi về nước. Quan chức ngoại giao của Việt Nam từng dính đất rất nhiều tiêu cực buôn lậu ngả voi. Vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng kiểm tra 3 container nghi chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Số container trên thuộc lô hàng khai báo là lạc nhân xuất phát từ Angola, chuyển qua Singapore rồi về cảng Nam Hải Đình Vũ. Lô hàng có thông tin người nhận không chính xác, nghi là để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Cho đến nay chẳng biết ai là chủ nhân của lô hàng này cả. Câu chuyện buôn bà voi từ châu Phi lâu nay là những câu chuyện liên quan tới các đại sứ quán Việt Nam tại các nước châu Phi, móc nối với bọn giết hại động vật hoang dã ở nơi đây để đánh quả. Trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có hàng vạn quan chức có nhu cầu này, nên những thường vụ như thế sẽ mang lại lợi ích kinh tế khủng cho những kẻ đóng vai trò quan trọng ở các đường dây. Nhu cầu ngà voi rất lớn thì ắt có buôn lậu càng nhiều. Thực chế, quan chức của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhu cầu dùng là voi để chứng tỏ đẳng cấp và chính những quan chức này đóng vai trò không nhỏ trong đường dây buôn lậu. Hiện nay, cả thế giới đều ý thức rằng cần phải bảo vệ thiên nhiên, cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học. Nhưng tại nơi tự nhận là thiên đường xã hội chủ nghĩa, thì chính những kẻ tự xưng là tiên phong dẫn đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến bộ, lẽ có hành động giống như những người săn bắn hái lượm cổ xưa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 Vào ngày 23 tháng 3, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng ký quyết định số 289. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàn, Chủ tịch Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Việt Lốt, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Công ty Việt Lốt là một doanh nghiệp của chính phủ lập ra là để kiếm tiền về cho chính phủ. Cơ chế giải thưởng của Vietlott khác với cơ chế giải thưởng sổ số, thông thường. Công ty Vietlott phát giải giống giải jackpot của Mỹ, tức là tiền thu rồi bán vé số đấy phải tách ra trả thưởng cho người trúng. Nếu đợt này không ai trúng, số tiền thưởng ấy được dồn cho đợt sau. Đây là cách chia thưởng được cho là hợp lý, nó khác cách chia thưởng theo kiểu sổ số truyền thống. Vietlott là một doanh nghiệp thuộc chính phủ. Ở cơ chế sổ số truyền thống, mỗi đợt mở thưởng, nếu không có người trúng thưởng thì số tiền đấy được công ty sổ số hưởng. Đây là cách trao thưởng rất bất hợp lý. Trong trường hợp có gian lận trong sổ số, công ty điều chỉnh để không ai trúng giải đặc biệt thì công ty mặc nhiên được hưởng chọn số tiền vốn thuộc về người chơi. Câu chuyện tiêu cực của công ty sổ số là vấn đề mà không người dân nào có thể khui ra được. Chỉ có công ty sổ số mới hiểu họ làm gì và thôi. Họ mang danh công ty sổ số kiến thiết nhưng họ hoàn toàn không dùng lợi nhuận để kiến thiết quốc gia mà là làm giàu cho các quan chức ngành sổ số. Không ai biết họ ém, không cho người trúng giải bao nhiêu lần để làm giàu, chỉ biết những năm gần đây người trúng giải đặc biệt của sổ số truyền thống ít dần đi. Cách làm giàu của công ty sổ số truyền thống rất dễ chỉ cần điều chỉnh kết quả quay số sao cho giải đặc biệt không rơi vào vé đã bán thì công ty sẽ giữ hết số tiền trao giải. Vậy thì số muốn hốt tiền của người chơi trong trò chơi Việt Lốt là gì? Đó là phát thưởng giả tạo. Tạo ra người trúng thưởng ảo lên truyền hình hay báo chí để trao thưởng. Nhưng thực chất người lên nhận giải thưởng truyền thông không phải là người mua vé số mà là người đóng giả. Thế là xong nghi ngờ hai người đứng đằng sau mặt nạ ở hai lần trúng jackpot là cùng một diễn viên. Từ khi thành lập cho đến nay, những người nhận giải thưởng của công ty Việt Lốt đều mang mặt nạ. Họ hoàn toàn giấu mặt người nhận, còn tên tuổi và địa chỉ người nhận thì lại hoàn toàn không có. Hành động này khiến xã hội đặt ra nghi vấn rằng những cá nhân nhận giải thưởng là những nhân vật đóng giả. Chỉ nhận giải để báo cáo với truyền thông là xong, còn giải thưởng thì vẫn nằm trong két sắt của công ty. Báo chí nhà nước cũng đã từng phản ánh về những nghi ngờ như người trúng thưởng mang giày cùng form với nhân viên Việt Lốt. Khi người nhận lại giải thưởng Việt Lốt trong hai lần khác nhau lại có ngoại hình giống y hệt nhau vân vân. Tuy nhiên, dù đặt nhiều nghi vấn thì dư luận vẫn không làm gì gì được công ty và doanh nghiệp này, bởi vì doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước, thuộc quyền quản lý của chính phủ một khi chính phủ có chủ trương để người trúng thưởng mang mặt nạ có thể dẫn đến khả năng chiếm dụng tiền thưởng, thì không thể bắt chính phủ đưa ra ánh sáng chiêu trò này cho được. Người đã từng ký quyết định thành lập Việt Lốt chính là ông Nguyễn Tân Dũng. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2011, ông Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng khi đó đã ký quyết định số 1109 phê duyệt đề án thành lập công ty kinh doanh sổ số tự chọn sổ số điện toán Việt Nam tức là công ty Việt Lốt và cũng từ đây công ty này như một mình một chợ chiếm lĩnh thị trường sổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam. Điều đáng nói là chỉ riêng họ độc quyền trên thị trường cũng đã đủ giàu, nhưng vì lòng tham không đáy họ đã dựng lên các trao giải thưởng rất kỳ quặc. Đó là người nhận giải phải đeo mặt nạ. Và cũng chính hình thức trao giải thưởng này rất nghi ngờ, Việt Lốt đã chiếm dụng giải thưởng của người chơi được đưa ra bàn tán.